Chào mọi người, tôi là Phương đến từ kênh bất động sản Phan Thiết. Hôm nay tôi có mặt tại khu à, nghỉ dưỡng Silin City của tập đoàn Đăng Đông. Tôi đang có mặt tại à, tầng 4 của block C. Căn hộ Ocean Vista. Hiện tại thì chủ nhà đang gửi à, bán cho cho tôi hai căn C415 và C414. C414 hai căn à, hồ nghỉ dưỡng rất là đẹp tôi sẽ vào ờ, bên trong để tôi quay chi tiết căn nhà cho mọi người xem thì căn hộ này có diện tích lọt lòng là khoảng 36 mét vuông đây là toilet đi vào thì phía bên tay trái cánh cửa là toilet và phòng tắm có vách cường lực đây là khi không gian của phòng ngủ. các cái căn hộ ở đây thì đều có ban công ở bên ngoài đây là cái view ờ, nhìn ra bên ngoài của những căn hộ tại Ocean Vista thì chủ nhà mà mọi người mua nhà ở đây thì chủ nhà sẽ bàn giao là tất cả những cái à, nội thất bên trong căn nhà máy lạnh rồi tivi rồi giường bàn ghế bàn trang điểm rồi bộ tủ bếp thì à, đầy đủ về là sử dụng được ngay